Ok, mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Hiền Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của cậu Năm Vui, một hộ nuôi ếch ở miền Tây quê mình ha. Thì từ sáng sớm mình đã tranh thủ qua chơi bên nhà của cậu Năm Vui nè. Sẵn tiện hôm nay thì cậu Năm có ờ, cho ếch ăn ờ, và chuẩn bị xuất ờ, mấy cái mùng ếch chuẩn bị tới lúa nè các bạn nên mình qua mình quay, mình chia sẻ đến cả nhà xem cái cảnh cho ếch ăn và cảnh ờ, chăm sóc ếch ở ờ, một số hộ nuôi ếch ở ờ, nơi mình ở rồi mời cả nhà cùng theo dõi video của mình nha rồi thì hôm nay mình sẽ xuống xuồng cùng theo cậu năm cho ếch ăn nha đây là cậu năm đây là những cái bao thức ăn mà để sẵn đây có hai con vịt vịt con rất kìa dễ thương ngồi giữa ngồi ngồi ngồi đọc. đây hả cậu đi tới chút đi Ê, chưa tắm đó nha luôn cái là tắm luôn <laughs> rồi à, đây có hai có hai chú vịt à, ờ, con rất dễ thương nha à, thì đây là lượng à, thức ăn mà cho ăn buổi sáng đó hiện tại thì còn nằm mới vừa bơm nước vô xong à, đây là những ếch con đây là ờ, thức ăn dành cho ếch con các bạn ở đây có hai loại lứa ếch giờ mình sẽ đi bắt đầu ờ, từ đầu ngoài mình ờ, cho nó vô dần ra đây cái ờ, cái này chỗ này có cái cái ống nước để mình bơm nước vô cho nó nước vô từ đây nó xả ra xả ra đằng này kia à, này còn đặt hãm thả bao nhiêu câu năm bên đây ếch lớn này là bao nhiêu ếch đặt thả bốn đồng bốn ngàn ha 40.000 con. 40.000 con. Rồi giá giá hôm nay là nhiêu ạ? À? Giá đợt này á? À? 600. 600 hả? Mà giờ giờ bà mình chuẩn bị xuất bán là giá nhiêu? 55. 55 hả? Ồ, vậy là ok rồi phải không? Ờ, rồi hai bên đó, cậu Năm trồng ờ, bắp rất nhiều nè các bạn. Thì đợt hổm đợt rồi mình có quay á, thì ờ, cậu Năm trồng bắp cũng lên cờ chơi rồi. Thì lứa ít sau cậu Năm à, mới vừa trồng lại lúa bắp cao nè đó thì đợt này bán có giá các không bên đây là cá nhiều lắm các bạn lên đây à. cá giò này mấy mấy tháng rồi con anh tám tháng tám tháng hả ừ. vậy cái cũng vô vô con chắc cũng ký mấy trơn không nè ồ, nó to những à. cái giò ngon lên hết nó kêu găm gan luôn nè các bạn quá trời cái, rồi cận cảnh thì các bạn xem luôn nè, à. nó đang ăn quá cá dồ nha cá dồ này rất là dạng luôn á mình có thể bắt được luôn các bạn cô Năm đang cho những cái dầu ăn rồi. Đúng rồi Cứ ăn nhỏ đêm hôm tao cho ăn ít tao à, khổn cũng thao à. mà Tao cho ăn đêm hôm có à. một một lần mà ăn là một một bao hả con Lâm? Hả? Một lần ăn là một bao ha. Một lần ăn bao. Bên đây cái mùng này nhiều nè này thì không có bao to bằng cái mình đây mình để to không quá cái mông này rất nhiều ếch lắm rồi quá trời dày ừ. không còn con đang cơm rồi mà nằm đang hái à, bông bí vô à, ăn đây anh em đang vớt những cái con đó thấy ra cái vỗ đó mày gái này cái vỗ này mới rớt nè các bạn thì hai bên hai bên dành hai bên dành thì à, cá <laughs> bu lại quá trời luôn nè rớt rớt cái giọt rồi chết mẹ đợi đợi đợi đợi đợi lột lột đó để nha quá trời có gì hay ờ, cậu cháu ờ, rớt dưới ngao nuôi ếch luôn gì đâu Hồi <laughs> nó ăn đã rồi. Ờ, nó nút lòng nội rồi nó nút hết rồi nó nút hồi rồi hai con vịt kìa Ê, hồi cho nó ăn thử rồi con năm cho hai vịt ăn thử con năm nó vô đây nè chứ đâu nè coi mấy anh ăn nè trời ơi vịt mà ăn thức ăn nè ông nội mẹ ơi ăn chung với con cá kìa có khi nào nó đút dọn vịt không ta không mày đó nó đi à, cho thằng à, trương xuống cho ăn hết con luôn có cho ăn luôn không vậy trương rồi đúng nghe tùng rồi rồi rồi à coi hai chịch nó ăn thấy thương không trời không sao bây giờ bây giờ đổi tay cho ăn nè đó ăn đủ không hả cái dầu bự không đây là những cái à, mùng ếch con cái này à, dữ lắm không bốn ngày ở đây còn một đây là câu năm nó không chưa cho một này ăn một để ít nái hả à. rồi ừ, cái giờ là bắt đầu để được phải không nó cũng ờ, tới lứa rồi à. tại uh, trương đang cho ít con ăn các bạn cái này mới, mới nãy là ông nói mấy mấy ngàn con ờ, chưa một mười ngàn hả vậy là ba mùng là ba ba chục ngàn con những cái dồ thấy cho ăn cái nó lợi nè các bạn trời cái dồ đây là bạn ít con nha coi nó buông nè cho ăn cái thức ăn rớt xuống thì à, ở bên ngoài thì cá giòn sang nuôi ếch vậy rồi chứ được nhiều món ăn từ ếch không à, làm đồ nhậu rồi ờ, từ ếch ờ, nhiều được nhiều món không? à. <laughs> bữa nào làm mò, mò nhậu bữa rồi chơi không dạ. cho chừng nào ổng ờ, uh, sức bán cái mùng này nè rồi mình uh, ờ, moi nhậu búa đi ừ cái giò này khỏi nói rồi mày rụng à. không Ừ. Mày bắt thử thôi. vàng rất là có rất là to luôn <laughs> cái này chắc cũng ký mấy hả chưa Gần ký hả ừ. nó rất là dạng thò tay ra bắt được này các bạn Đó. Qua nó không vô hả? Á trời. Vô lòng ăn kỳ ra. Quỷ không điện hay qua điện không được á. Cái giọt này mà còn ít kia nó cho không có gãn quận hay vậy rồi xong các bạn bắt uh, nồi nước bắt cái gì không làm biết ừ, hả đây là luồng thức ăn mình trữ sẵn để mình ờ, cho hết ăn cả nhà không bỏ lỡ những Vô cá là cái đó không phải à ừ. Còn là Thôi cả nhà ơi, chắc mình cũng ờ, xin phép dừng video đây ha. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà.